lô 32 đây đây chính xác lô 32 này cả nhà thấy không ạ đây cọc đây rồi qua qua cọc bên kia và cái cọc bê tông đây từ cái cọc này này, cả nhà thấy không từ cọc này đó qua cọc bê tông kia đó thì đây là lô 32 này rồi đây là lô 33 này à, đây đây là lô 33 thì tính từ cái cọc này đây cả nhà thấy này tính từ cọc này qua cọc bên kia đó thì đây thì đây là lô 33 ờ, và thì ở đây có hai lô nha Audio Jungle Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ tiếp tục quay tiếp một video nữa thì bắt đầu từ tiếng số 4 của Bicamax Đồng Phú. Thì à, video trước thì mình à, có quay từ cái đường liên xã đất ở phía bên à, tay phải này, này của mình cái cả nhà đó cái cái bán mà khu dân cư Tân Lợi này đó, cái uh, xe đang chạy kìa thì phía bên tay trái này là của tôi mặt tuyến số 4 á, là có căn nhà đang xây thì đây là một trong những cái căn nhà đầu tiên mà xây dựng kiên cố bài bán tại tuyến số 4 coi như là xây trước đóng đầu cả nhà nhưng mà sau này thì tuyến số 4 hình thành lên thì à, sẽ có một cái uh, cái căn nhà khang trang cũng như là có một cái vị trí mà có thể là kinh doanh buôn bán nói chung chủ nhà đây cũng ờ, đi trước mua mua đất trước bây giờ xây nhà rồi thì ờ, câu chuyện ngày hôm nay là chúng ta được biết rồi đúng không được biết là là khu công nghiệp Bigamex ở đây rồi cũng như là quy hoạch tại đồng phú và quy hoạch tại Bình Phước nói chung đồng phú nói riêng đặc biệt là khu nghiệp Bigamex à, mình thông tin lại cho cả nhà được biết ha khu công nghiệp Bigamex à, tọa lạc tại Đồng Phú có tổng quy mô là 6.300 hecta trong đó có 3.100 hecta là đỡ phát triển công nghiệp phát triển khu công nghiệp và 3.100 hecta đó mà làm tái định cư còn 100 hecta còn lại thì đó làm ừ, hạ tầng giao thông các tiện ích thì à, đó mà làm được khu công nghiệp Megamax 6300 hecta này thì bắt buộc phải làm 4 tuyến đường đó là tuyến 1 tuyến 2 tuyến 3 và tuyến 4 thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại tuyến 4 tuyến 4 này coi lộ giới là 42m tính từ cái à, cái mép bên này đó các nhà thấy không cái mép bên này đi qua cái mép bên này thì nó sẽ có cái cọc khoách nha cả nhà đó đi qua mép bên này này mép ở chỗ cái nhà ấy. cái căn nhà luôn là cái cái mép luôn cả nhà là 42 mét và tổng chiều dài là 8,2 km điểm đầu là đường DT 741 đi vào bên trong khu công nghiệp Bicomax thì cả nhà xem thấy hay á, thì nhớ là bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha thì bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong một đồ của tiếng số 4 vào tới bên qua bên kia của cà phê anh em á thì sẽ là đường liên xã nhựa cái đường liên xã nhựa thì cái nhà rồi xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha thì bây giờ toàn sẽ à, đi thẳng qua đó hiện tại thì ngày à, ngày xưa lúc lúc mà chưa chưa làm như thế này á thì à, hai bên là cao su cũng như là xung quanh là cao su trên mặt tiếng này cũng là cao su luôn nhưng mà sau này sẽ sau này được cắt cây cũng như là được làm bài bán rồi phía trước này phía trước này của chúng ta cũng là một cái uh, cái cầu đó. cái đoạn này là đoạn suối này thì uh, được các anh thi công xây dựng cầu ở đây đó, cái nhà thấy ngay chỗ cái lõm sâu không đó, đó là cầu ở cái nhà à, và hiện tại cái hệ thống cầu cái hệ thống uh, cống rãnh là đã được đặt ở dưới rồi và người ta lắp đất lên để mà chúng ta đi đi qua thì sau này uh, xây dựng uh, cầu lên hay không thì, thì toàn không biết toàn không biết là là là, là sau này sẽ hình thành cầu hay là nó nó sẽ như như thế này luôn thì sau sau sau này mình mới biết nha cả nhà còn hiện tại thì chưa chưa chưa chưa chưa nói được điều gì chỉ có những anh công nhân kỹ sư trực tiếp làm đường này thì mình mới biết được còn mình chỉ là ờ, dân mua bán bất động sản thôi anh em môi giới bất động sản thôi thì không thể biết được từ khi mà mình có giao lưu hoặc là mình có hỏi uh, thiết kế như thế nào thì mình mới biết rõ được ở đây thì theo mình nhận định thì uh, cũng có cắm uh, cọc uh, cọc tre hai bên này hai bên đường á, thì mình nghĩ là hai bên đó là sẽ là vỉa hè đó, hai bên đó thì vỉa hè còn ở đây thì sẽ là cái uh, lòng đường lòng đường đây là đường hai chiều nha cả nhà đó. như vậy thì đường này 42 mét là khá là rộng khá là rộng cho nên chúng ta có thể là di chuyển đi uh, từ để tôi về hướng một vào khu công nghiệp và trên uh, tuyến số 4 này hai mặt đường sẽ là dân cư sinh sống nha tại vì uh, hai mặt đường này sẽ được bôi thổ cư và uh, sẽ được xây nhà ngoài cái nhà được biết thì uh, hiện tại hiện tại là trên mặt tuyến số 4 này đã được phân lô khá là nhiều gần như là 80 phần trăm đã được phân lô hết rồi không còn nữa nha cả nhà à, không còn nữa như ở đây này cái nhà thái này à, cái nhà thái cọc không đây cọc này à, là đã được phân lô hết rồi đó cả nhà đó là đã được phân lô hết rồi cho nên là chúng ta bây giờ chúng ta chỉ có việc đó là uh, mua thôi có tiền mua xong rồi đó thì chúng ta xây nhà thôi rồi cái nhà thấy không ạ à? bất ở đây thì à, chúng ta có cái à, quán cà phê anh em đây hỏi cà phê anh em đây bây giờ hình như là à, anh hỏi cà phê này thì cũng cũng cũng anh em đi công việc rồi hay sao á không thấy à, cũng cũng ít người đây đã được đổ đất rồi này à, cái nhà thấy đã được đổ đất rồi này không biết là có ra được hay không đó mình chạy ra thôi chắc được chắc được cả nhà Đây là là là đường liên xã nha đó đây mặt tuyên bố xong mình ra đây là ra đường liên xã đây ngày xưa ờ, móc võng rồi ở đây rồi, ờ, rồi ờ, chờ có khách rồi bán bán bán bán bán đất ở đây không biết đường này có đúng không Rồi cứ cứ đi đại trơn lắm cả nhà rồi đây là mặt tuyến 4 này đổ đất này cả nhà à. rồi cắt ngang qua bên kia cái chỗ kia thì chưa chưa có cây hướng này là hướng ra DTB41 nha cả nhà hướng này là hướng ra DTB41 này rồi mặt tuyến 4 sẽ cắt qua đây đây mình sẽ quay xe lại đây cho cả nhà thấy đây mình tuyên bố sẽ kết qua đây đó cái kết qua cái đám đất mình đang đổ đó đất đang đổ đó là nếu mà mà vào chung bốn á thì, uh, khi mà cắt cành thì nó sẽ thông qua bên kia đó cả nhà rồi thì bây giờ mình uh, sẽ đi vào hướng vào khu công nghiệp và hướng hướng này đây hướng này sẽ đi vào khu công nghiệp nha cả nhà hãy theo dõi kênh của toàn nha thì à, hiện tại chúng ta đang nằm trên à, đang đi trên cái đường à, liên xã nhựa đường quy hoạch 24m đặc biệt trên đường liên xã nhựa này thì à, cũng đã được là phân lô phân xào khá là nhiều và đã được bán bán hết cho khách hàng rồi đa số các nguồn được bán hết cho khách hàng rồi bây giờ chúng ta cũng mua đi bán lại thôi ở thân toàn cũng mua đi bán lại và tùy theo ờ, thời điểm và giá nó sẽ khác nhau nha cả nhà thì chúng ta cưới ờ, qua một ờ, lần tức là qua một một một đợt mà xuất đất hay là qua một đợt thị trường mà đang đang thuộc dạng là đóng băng như thế này á thì sẽ có một đợt bùng nổ sẽ có một đợt bùng nổ nha cả nhà thì cả nhà cứ yên tâm đầu tư đất thì không bao giờ lỗ chỉ khi ờ, bán nhanh hay bán chậm thôi lời ít hoặc là nhiều thôi đây phía tay trái này của chúng ta đây thì ờ, có nguồn là phân lô đây phía trái này đã là phân lô nha cả nhà đó rồi bây giờ chúng ta đi vào bên trong này sẽ có những cái nguồn khác đây anh em anh em môi giới đất này anh em môi giới bất động sản này đang dẫn khách này nó chắc là đang dẫn khách đó mà chốt cái lô lớn rồi mấy anh em nói là chốt chốc lô lớn nha cả nhà à, bây giờ mình sẽ dẫn ờ, cái, nhà vào ờ, ba lô ba lô tại uh, trục đường này nha trục đường này có giá là chỉ khấu là một tỷ 050 triệu thôi quá rẻ so với uh, giá thị trường uh, mình đã từng bán giá là một tỷ mốt ở khu vực này mình đã bán rồi cái 1 tỷ mốt nữa cả nhà thì hiện tại à, chủ cần tiền nên nó là bán giá 1 à, tỷ 050 thôi à, cả nhà xem thấy à, hay thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha và cả nhà thấy đắt rẻ thì, thì cứ inbox và mua ngay và liền nha cả nhà gọi cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 đây đã được phân lô này ở đây thì cái nhà thấy này đường như thế này thôi xung quanh là cây thôi nhưng mà thực ra là giá đất ừ, ở đây cũng không phải là rẻ đâu nha ít nhất là tầm hơn một tí, là thấp nhất một tí, một tỷ mốt và một tí hai một lô đây tới những cái vị trí đất mà còn muốn bán đây ngay vị trí này nha cả nhà Cái vị trí này thì anh em môi giới bất động sản hay gọi là ngay xuyên tâm ngay đường xuyên tâm á đó. thì ở đây là là, là nó có một con đường xuyên tâm cách qua tiếng các tiếng là tiếng 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 thì ngay vị trí này đó, là có một con đường xuyên tâm đi ngang qua này có thể là ngay chỗ mà mà, mà, mà xe đứng đây ngay vị trí này đi xuyên tâm này đây đang ngay vị trí này xuyên tâm và đây ở chỗ này thì mình sẽ có hai lô đó là lô số 32 33 đây hai hai hai lô đây cả nhà hai lô đã được cưa cây rồi đây đây hai lô đã được cưa ờ, kết có chứ bà chị bà kết có rồi bà, bà giao đất rồi bà kết có rồi đó cả nhà thấy không ạ từ đây mà vào khu công nghiệp chỉ tầm khoảng 3 km thôi nha cả nhà đó 3 km thôi à, bây giờ chờ bây giờ chị mình chỉ quay xe lại để cả nhà thấy rõ cái lô này nãy ờ, dép của mình nó nó, nó mình đi vào tướng bốn nó bị ờ, đứt rồi nên mình cô hàng chưa xuống xe cái nhà xem đi nếu mình quay lại rồi mình xuống mình xuống luôn cũng được xuống mình quay cho cả nhà thấy rõ hơn nha cả nhà đây ngay chỗ vị trí này là chỗ xuyên tâm nha mặt này mặt xuyên tâm lô ba hai ba ba giá một tỷ không năm mươi thôi cả nhà mua thì hãy liên hệ cho mình nha mua thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0972 332 894 và bây giờ mình xuống mình quay video với lô đó cho cả nhà cùng xem nha đây này cả nhà hiện tại thì ở đây ờ, có hai lô đó là lô 32 33 thì lô 32 đây đây chính xác là lô 32 này cả nhà thấy không ạ đây cọc đây rồi qua qua cọc bên kia qua cái cọc bê tông đây từ cọc này nè cả nhà thấy không từ cọc này đó qua cọc bê tông kia đó thì đây là lô 32 này rồi đây là lô 33 này à, đây đây là lô 33 thì tính từ cái cọc này đây cái nhà thấy này tính từ cọc này qua cọc bên kia đó, thì đây thì đây là lô 33 ờ, và thì ở đây có hai lô nha à, giá bán là 1 tỷ 050 có chiều ngang là mỗi lô là ngang 5m sâu 35m hai lô là 10 nhân 35 mỗi lô có 100m thổ cư nha cả nhà ở đây thì có đường xuyên tâm đường xuyên tâm ngay chỗ xe máy mà thằng em nó đầu ấy đó, ngay chỗ xe máy mà thằng em nó đầu này đó ngay vị trí đó thằng em nó đầu đó ngay là đường xuyên tâm rồi từ đây đi ra đường DT741 á từ hướng này này ra DT741 thì tầm khoảng 6 km 6 km nha cả nhà và bắt đầu từ ờ, từ đây từ vị trí này từ lô đất này chúng ta đi vào khu nghiệp thì tầm khoảng 3 ờ, cây đến 4 cây tức là từ 3 km đến 4 km là tới khu nghiệp còn nếu từ đây nếu từ đây mà đứng chúng ta đi theo đường ờ, ờ, xuyên tâm sau này nó sẽ làm á thì tới tiếng 4 thì tới tầm khoảng 700 700 m 700 đến 900 m thôi nó cũng khá là gần ngoài ra thì ờ, ở xung quanh đây này cả nhà thì còn những cái lô khác đó, còn còn còn những lô những còn những lô đất khác thì mình sẽ review sau như xa xa ở phía xa xa kia có cái xe ô tô kia cả nhà thấy kìa đó xa xa đó thì cũng có cái lô số 15 mua thì cứ cứ cứ liên hệ cho mình nha đó. rồi ở, ở ngoài ra thì ở trên này cũng có những cái nguồn trên này nữa nguồn phân lô trên này đó, nếu đi thẳng vào đây thì có những cái nguồn phân lô khác nữa nếu mà mua thì cứ liên hệ cho toàn nha à, trước khi mình à, kết thúc video này thì à, mình xin à, thông tin lại lô đất này nha thì lô đất này à, tính từ cái mép từ cái mép này cả nhà ở đây có hai lô nha cả nhà có hai lô thì lô đầu tiên thì tính từ cái mép cây này đây ngay vị trí này đó cả nhà thấy không ạ rồi qua trụ bê tông kia và lô thứ hai thì à, từ trụ bê tông này qua bên này là hai hai lô nha cả nhà hai hai lô rõ ràng nha có, có diện tích là ngang năm sau 35 có 100 m thổ cư mỗi lô nha hai lô thì ngang là 10 m sau 35 có 200 m thổ cư à, cả nhà mua hai lô thì à, sẽ được giá tốt nha còn à, từ vị trí này chúng ta đi ra hướng mà theo ờ, hướng này thì ra đường DT 741. À, theo hướng này thì từ đây ra DT 741 tầm khoảng 6 km nha. À, thì ra DT 741 cả nhà biết rồi, khi, ờ, ngay tại vị trí mà à, siêu thị có mắt à, FPT thế giới di động cũng như là chợ Đồng Phú ở ngoài đó. Còn từ vị trí này của chúng ta chúng ta đi theo hướng này chúng ta đi theo hướng này thì sẽ vào khu nghiệp Bicamax từ vị trí này của chúng ta vào khu nghiệp BKMX thì tầm khoảng là 4 km 3 đến 4 km nha cả nhà và từ lô đất này chúng ta đi theo đường xuyên tâm đi lên đây từ hướng hướng hướng, hướng này này cả nhà à, sau này đường xuyên tâm nó sẽ đi chéo chéo như thế này thì à, tầm khoảng là 700 đến 900 m là tới uh, tuyến số 4 rồi và cái đường uh, cái đường mà trên bạch tiền à, đường này này đường nhựa này này đường nhựa này này cả nhà thì à, sẽ quy hoạch là 24 mét nha quy hoạch 24 mét và hiện tại cũng à, chuẩn bị làm rồi sắp làm rồi sắp làm rồi cả nhà đó, thì quy hoạch là 24 mét sau này à, cái nhà có thể là là mua mà đóng đầu nha ở đây hiện tại thì vẫn còn đang dây giai đoạn đầu cũng như là giai đoạn để mình chúng ta mua đóng đầu nha giá nó vẫn còn tốt theo mình nhận định giá vẫn còn tốt nha không tìm được những lô đất nào mà uh, có giá mà rẻ như thế này thì à, ờ, cả nhà muốn mua thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ để ký kênh cho toàn nha và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau và toàn sẽ làm nhiều uh, những lô đất khác cũng như là làm những cái uh, ờ, tuyến đường thi không hoặc là những cái con đường mà đang có tại Bigamax cũng như là tại Đồng Phú này à, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ